Nghe từ giờ giọng có ra chết gì Giọng thêm vẫn lỗi hay đó Giọng à, ngồi trời Có mấy màn Ý thiền là đuổi ngồi tựa chốn nữ màn thiền chẳng ơi in lại mặt nước kia cũng có càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh hữu giống ôi hư sơn dòng sơn thủy có đều y hơ tình là sơn thì có hiệu tình thơ ngâm là ngâm ngoại lại cũng có nhiều bình là diệu bình giải trí trong khoa hữu răng ôi tay rằng tay em thì giáo hoa có bên nam y ha đàn là đôi thế dạo cây năm cùng đàn đàn kêu là kêu đàn nỉ cũng có tiếng y trầm là tiếng y trầm năn nỉ thiết ta ừ, rằng ô khấn rằng khấn à, nguyện à, có về ông y nhà dạ, là đôi em khấn à, nguyện mong ông chân già xe đâu là đâu ông chưa hận cũng có một nhà là một nhà sẽ sẽ hận cho xong dẫu vẫn có nên chồng có nên chồng thì đôi em vợ chồng là ôi hờ là người chồng hay quá anh <laughs> no đấy